rồi buổi sáng mà mình đi chợ là tự đi chợ hay là có ai lại mua đồ cho mình cũng buổi sáng á ờ, tôi à, tôi với bà chị tôi ăn cơm với à, mà một nem một nem hạt nem chai đó dạ. hello à, chào các bạn hiện tại thì à, hôm nay à, phước à, có đi chung với à, một nhóm bạn thì nghe nghe nói hai cụ cũng ờ, gặp một cái hoàn cảnh ờ, rất là khó khăn bởi thế sẵn ờ, dịp thì phước cũng đi theo luôn và hiện tại là nhóm đang đi kiếm đường bùi thị xuân và kiếm nhà tới đường hùng dương rồi các bạn trời thì giờ này nó cũng sập tối rồi khoảng cỡ gần sáu rưỡi rồi ha các bạn đây bây giờ à, mình à, sẽ quẹo qua Đinh Tiên Hoàng rồi mình à, qua Bồ Thị Sưng để vô hỏi thử dạ cô ơi cho con hỏi dạ, cho con hỏi nhà của hai bà cụ á con vô cái này là gần à, gần đi đường này luôn dạ. đi đường này à, gần cuốn hẻm có cái đường hẻm nhỏ này vô hỏi nhà gì quê nhà gì quê à. À, giờ quẹo tay trái đi thẳng đi xíu thẳng vô luôn thẳng, thẳng vô. vô gần tới ra dưới gần dạ. cái hẻm dưới á bên tay phải phải không à, cũng tay trái luôn hả dạ. nhà gì quê phải không à, vô hỏi nhà gì quê dạ, dạ rồi dạ, rồi lên luôn chèo lên xe chèo lên, chèo lên. Trèo, Rồi. Người chỉ đường đó, chèo lên. đường vô cũng hơi khó ha các bạn nên là được à, cô này chở cô này theo à, dẫn đường luôn 哪儿啊？ nhiều ha à, dẫn vô đây chỉ vô dẫn vô luôn ừ. tiễn phật phải tiễn tới đây thiên luôn chứ con này mà không biết đường là... Ờ, không biết đường luôn hên quá gặp cô cũng vậy

ngoài đang kiếm đi ra ngoài lách bà cái hô hấp nó yếu rồi em đồ của này là chờ cái uh, tủ lạnh con ha, ha. Rồi, đồ con điện cho con này cho để đây mới ra nó ra à, gắm gì cho tại vì mình làm nước thầu con điện ra cưng dạ, nãy nãy tóc nãy nãy bên đây đúng rồi Dạ. Đây hạt đây mình mình Bạn cái hình nào đẹp đấy, mình lên để đưa lên trên kia cho nó biết. À, em ở đầu thấy quen nó tập bên nhóm này nè em hả em là không có nhóm nào chứ em là chơi mình lên dạ em thì bữa nay mấy bạn này chung ở trên ờ, trên ờ, trên mạng đó rồi thấy rủ đi chung nguyên nhóm chứ em không có nhóm hợp lý đồng ý đây đây mình em em là nhóm này thôi rồi tao đi ra tất nhiên tao đi ra rồi con cảm ơn cô dạ, nhiều hả dạ, cô dạ. Cảm ơn mấy chú. Dạ dạ dạ. Cảm ơn người đẹp. Cô cô qua ngồi đi. Dạ được. Dạ, dạ. Ngồi đi ngồi đi. Ngồi đi. Uống viên thuốc cô dân với chú không biết sợ. Để hình đâu đây. Để hình đâu đây. À, vậy cho mời bạn về. Mời bạn ở đây nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha anh. À, thế cô về đâu ạ? Dạ, cảm ơn mấy chú. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Đi ngọn mà đi ngọn đi quăng quăng quăng quăng. Mốt lại cái nhóm cái với lại con muốn giúp cô cũ dạ cảm ơn ơn các cô chú chúc cho cô cô chú được sức khỏe điều tiền hết là hai triệu bảy dạ làm ăn mà cho giàu mạnh lên ăn mạnh thường quân ai đi đặt gửi à, cụ 2 triệu 7 cái này là của những cái người bạn của à, bạn này nè à, xin dấu tên để gửi cho cô của cô dạ. dạ dạ cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân được cầu chúc quý mạnh thường quân được sức khỏe được à, dạ. giàu mạnh lên là lại ủng hộ những người nghèo dạ ai di đà phật ai di đà phật dạ, dạ. rồi cụ giữ gìn sức khỏe ha dạ, dạ. Rồi. uống viên thuốc cô dân có mua thuốc ờ, cho cho người bệnh uống hả rồi cô mua cho mình uống cái uống viên xong cái nó tỉnh đi nhờ tỉnh đi nhờ nó, nó dạ. dạ được rồi cụ để xuống đi cho nó đỡ mỏi tay dạ, ờ, không không cần phải cần. dạ cụ cất vô đi dạ cất cảm ơn cô chú ờ, dạ dạ, vâng. dạ, dạ. cụ cụ kêu khỏe rồi còn cụ cụ có khỏe không trong mình cụ có bệnh gì không tôi bị khớp khớp hả cụ khớp và cái bị tim nữa dạ có khi đỡ mà chị đó cũng mệt cũng mệt cái dạ. chị không nổi cái mua à dạ. Tại vì có hai người nhau à dạ nương tựa nhau mà sống dạ. không cùng dạ à, người 75 tuổi dạ à, còn tôi thì 69 tuổi dạ 69 tuổi mà trong giấy chứng minh để uh, sanh 50 mà để 53 thì có 66 à dạ ai vậy là bệnh tim là nó bất thần lắm rồi dạ mà cái khớp đó mấy bữa đi đi xe đạp mới đi mình tính mình chạy quẹo nha tính mình không quẹo được cái quẹo cái nó ngã ngược cái giò nó bị lết lết mà cũng lết với bò không à hôm nay cũng ờ, mấy có ba tuần lễ giờ đã đỡ rồi rồi nó té thêm nữa bây giờ nó nó nó đã té rồi nó té hoài rồi dạ. và hiện tại là cụ có thể di chuyển đồ đi lại tới lui đồ được không Dạ được, bây giờ hết được. rồi Dạ, dạ. Lấy bữa bò với lát Người bò với người lát rồi cầm, giữ cầm xuống đi, để, để, để xuống đi cụ Hỏi xong phải cầm dữ vậy Bò với người lát rồi à. Đây, để cái đùi này dằn lên dạ. dạ Dạ, vậy nói chuyện dễ Dạ, hai chị em ăn chay chiều rồi buổi sáng mà mình đi chợ là tự đi chợ hay là có ai lại mua đồ cho mình cũng? Buổi sáng à, tôi à, tôi với bà chị tôi ăn cơm với à, mà một nem một nem hạt nem chai đó dạ nhỏ nhỏ vậy là 38 ngàn một, một bịch dạ. được 400 gram vậy đó rồi cái ờ, để vô cơm ăn ăn rồi cái ờ, có khi để miếng nước dạ. giống như canh vậy đó dạ. rồi cái rồi có khi lâu lâu có có rau luộc mừng lắm dạ. mừng lắm rồi cái rau luộc mình mua cũng như là ba ngàn rau gạch đàn dạ. mình nấu chia được hai ngày mà một ngày đầu á, thì mình nấu ít chút ngày sau nấu nhiều chút hiện trường ngày sau nó còn hư đó Dù, mà bữa dạ. nào có gà luộc có mừng nữa ví dụ như nãy giờ con nói chuyện gì cụ nghe rõ không dạ nghe rõ lắm dạ vậy cũng... Ừ. đa số là còn hồi nào giờ ăn gạo á xin thưa là không ăn gạo là mười mấy ngàn ký không có dạ. từ mười ngàn trở lại ở bên chỗ bán rau quả đó, rồi thì là dạ, dạ, dạ, dạ, trước kia chơi rồi à, bán ờ, chỗ đó bán bán 10 ngàn ký tắm thì dạ. cho một 10 ký thì cho cái chén à, hoặc 20 ký thì cho hai cái còn ta lấy một cái tô thì một cái còn thôi gửi ngoài là bán 10 ngàn ký chứ mình chứ không bao giờ dám ăn gạo mà mười mấy ngàn ký ăn giá đó mà mua được dũng gì vậy giờ ờ, có tiền đó cụ cứ việc là mình cứ thèm cái việc ăn đi cho nó có sức khỏe để mình lo cho chị nữa dạ để con à, nhường phòng để cho mấy ba bạn nữ kia à, vô để à, làm ba, ba bạn. cho cho tủ lạnh nè dạ rồi nồi cơm điện rồi bếp ga là kia dục cái là dọn đi dạ. rồi cái à cái này là cái nhà mình luôn hay là mình mướn cụ đó cái nhà tình thương á chú à nhà tình thương ờ, được dạ. uh, như là phường hay nhà nước cấp đó dạ rồi dạ. cái nó dột mấy lần cấp rồi mấy lần dạ. mà nó hồi này giờ cấp uh, ờ, có có chưa ông kia là cho tên nhưng mà còn cắt một cây cũ á cây dạ. cũ người ta dở nhà ra rồi người ta cho người khác dỡ ra đó rồi dạ. cô kia cô hiểu nó cho rồi dạ, rồi từ cái cũ rồi nó mới rồi cái nhờ cái uh, mạnh thường quân ờ, á với từ thiện nhóm từ thiện á ờ, cái mà cắt với nhau là cắt cái làm cho thấy cái cột rồi này nè dạ rồi làm nó chơi người mới là nó là làm nó chơi nó hết dột bị dột và bệnh đó dạ dạ chú ơi mà sao ờ, mà ta nói tu niệm phật thì trả nghiệp dữ lắm dạ Thành, uh, trước kia chú kia cho cái này cho bà chị cho cái này nhiều rồi ừ, cụ giữ à, gìn sức khỏe ha dạ, dạ. cảm ơn quý chú quý chú dạ. ở thành phố ở đâu dạ con hả dạ. con cũng ở thành phố mà thành phố cần thơ đó cụ dạ, dạ dạ dạ, dạ, dạ. cảm ơn quý dạ. chú quý cô nha dạ. à, chúc cho quý cô chú quý cô được nhiều sức khỏe